chào anh em nhé Đấy, cái video này tôi uh, giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu mà nó chuyên dành cho anh em nào mà đi lắc tài xỉu Đấy, chuyên dành cho anh em đi lắc tài xỉu thì anh em nào mà đã sử dụng cái bộ hột tài xỉu này bên tôi rồi thì anh em cũng đã thấy được rất là hiệu quả cho anh em khi anh em đi lắc cái thì bên cơ sở tôi chuyên là làm những cái bộ hột tài xỉu mà cung cấp cho anh em đi lắc tài xỉu đi lắc tài xỉu mà anh em có thể ăn thua kén kết được 8 đến 90 phần trăm chỉ cần anh em đặt hột tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc làm sao mà anh em có thể có những cái chén kết lên tới 8 đến 90 phần trăm ờ, thì ờ, cái bộ hột ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là bộ hột tài xỉu 2020 Đấy, anh em ờ, dùng rồi thì anh em đã biết nó cực kỳ là hiệu quả cho anh em luôn nhé thì uh, nói ở trên video này thì cũng chỉ là nói thôi còn anh em đến cơ sở hoặc là anh em đã dùng rồi thì anh em mới biết được cái hiệu quả của nó như nào nhé thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em và nói qua cho anh em về cái bộ hồ tài xỉu vip này à, bộ hồ tài xỉu 2020 này để cho anh em nhưng anh em nào vẫn chưa biết thì anh em sẽ biết được cái bộ hột này nó như thế nào chơi như thế nào nhé thì thứ nhất là cái bộ hồ tài xỉu này tôi có thể bao tang cho anh em đấy 100 phần trăm luôn nam châm nước muối dọ đèn có rất nhiều anh em gọi điện đến cho tôi và hỏi rằng là cái bộ hột này nó có tang hay là không thì nói luôn trên video này cho anh em này bộ hột này tôi bao cho anh em luôn 100% là không tang không nói nhiều nữa bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em thì trước khi test thì tôi sẽ test qua cho anh em nam châm này Đó, nắp này. Đó. chỉ còn dọn đèn đây đèn này tôi không ờ, có những cái đèn là ở tôi chỉ có cái đèn này thôi đó cũng rất là trong đúng không anh em vừa rồi tôi đã thử cho anh em Đấy. thử cho anh em cái nước muối rõ đèn đó. thì uh, anh em uh, theo dõi video cùng với tôi Đấy, để cho anh em thấy được cái bộ hột này nó đi như nào nhá thì thứ nhất là cái bộ hột này nó đi sẽ rất là đều cho anh em này Đó, tài đúng không chén này cứ lắc như vậy thì nó sẽ là xỉu đó tiếp tục như vậy nó sẽ là tài tài đó. tiếp tục xỉu đấy như cái chén này nó phản thì nó cũng, uh, hơi phản một chút thì nói chung là nó phải có cái chén phản chứ không phải là không có chén phản đó thì tiếp tục đăng tài tôi sẽ cho về xỉu hai hai một Đấy thì cái chén hai một này Nó là cái chén mà anh em bắt buộc là anh em phải đưa liên tài Đấy. Có rất là nhiều anh em không đưa được liên tài những cái chén như này thì cái chén như này nó là cái sở trường của cái bộ hồ tài xỉu 2020 này khi mà anh em sử dụng được cái bộ, à, sở hữu được cái bộ hột 2020 này thì anh em gặp thế hột này anh em chỉ cần lắc nhẹ nhàng Đấy, nó sẽ lên tài cho anh em nhé nó sẽ lên tài cho anh em và cái tỷ lệ mà anh em có thể kết được cái chén Đấy, anh em lắc được anh em kết được ở cái chén thế hột này thì à, nó lên tới tầm 80 90 phần trăm nhé đây tôi sẽ ví dụ cho anh em này đó như vậy tôi đã kết được cái chén này nó lên tới 90 phần trăm mở ra nó sẽ ra tài đó 553 đúng không anh em rất là hiệu quả cho anh em luôn đấy thì anh em nào mà đã dùng rồi anh em biết rồi đấy, thì anh em có thể là rèn luyện thêm cái cách lắc của anh em nữa thì anh em đi lắc thì anh em có thể là một đến hai kiểu lắc thì nó sẽ hiệu quả hơn cho anh em để đỡ bị lộ tay hơn nhé à, thì tôi trên video này tôi cũng có thể là chia sẻ cho anh em các kiểu lắc như vậy thì anh em có thể về anh em luyện thêm à, văn ôn có luyện thì anh em luyện thêm thì là nó sẽ hiệu quả hơn à. Đấy, chén này tôi sẽ giữ tài cho anh em này Đó. Đấy, chén 556 2665 này thì chén thế hột 16 17 nước này thì anh em có thể cho xuống xỉu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 thì anh em anh em nào mà có thời gian anh em lên trên này giao lưu với tôi đấy, thì à, chia sẻ cho anh em những cái đi chơi tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu thì là những cái nào mà anh em vẫn chưa hiểu chưa biết thì là anh em tôi sẽ chia sẻ cho anh em đấy, còn cũng có thể là tôi học hỏi từ anh em đấy, có những cái điều mà tôi chưa biết đấy, thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em